quay chụp gì đó rồi nó <laughs> không dở lên gì dở lên gì rồi nó lên nè đứng đây hai con hai kêu rồi hai kêu kìa ti hai kêu kìa đứng dậy rồi ngủ liền tí ơi đứng dậy vậy con la đi gà gà la đi gà gà la đi gà gà la đi gà gà ra đi gà gà ra đi gà gà nè ra đi gà gà được kiếm lại đấy không được kiếm quen kitty ơi kitty kitty kitty ừ nhìn cái bô kìa đổ chưa trời ơi sợ quá gì ơi tê đây đây coi hai nè tê nè dạ. nè dạ. thôi mặc gì khỏi bỏ thùng trong con gỡ vậy ra đúng hả ê ngậm hả à? trời nó ngậm luôn nhẹp đó đừng dí à dí gì chọi mày à, để nó ngậm đây ấy khát nước ăn rồi quá trời thần tượng của tôi ơi quay thần tượng lại mới được thần tượng đó thần tượng bò đó đó đó ừ mẹ quay cái mẹ quay chưa lâu mẹ để cái mũi khó chịu làm gì hai cô cháu không quay hai cô cháu không quay sao quay gì hay quay sao hột luôn nè quay mẹ phải thấy nó mẹ mới quay được chứ nó quay rồi nè